có trong ta từ thua nào từng ngón tay thơm gác tịch ra cuốn vào nhau bên nhau một đêm thời gian như mờ niềm hạnh phúc nếu em yêu bên ta suốt đời nhưng nghe em nói đến lúc đôi ta cách xa lòng tay tê khi gió đông về tuyết lạnh câm <laughs> này này uh, ờ, gậy guộc nè ờ, mấy bạn thấy đẹp gái không à, gâu không luôn à, thấy không rồi lưu lại nha đưa lên youtube người tình đôi gót phiêu du ngày xưa hỡi người tình nếu biết xa em ngày mai ta sẽ một mình trên đường tình thấy cái hợp âm đó nó hơi bị chổi á đúng rồi cái khúc đó đó nãy em có bấm lậu hợp âm không C7 ờ, nè sẽ đắt con tim khi người đi hỡi người tình nếu biết xa em ngày mai đó thấy nghe nó nó hơi gì ba mình gì ta nếu biết xa ngày mai đang hát công gì vậy mỹ đứng trên cái đó lên cái đó C, uh, C7 đúng không C7 em bấm sai rồi bạn ơi C7 đấy